việc gì bẩm báo chủ nhân Hồ tộc hôm nay sẽ áp giải một yêu hồ đến địa ngục hàng băng chịu phạt Đã phạm tội gì Hồ ly này tham luyến quan ái nhân gian Tự ý đem yêu linh tu luyện ngàn năm Trao cho người phạm Lấy tim người sống để kéo dài mạng sống Làm trái cấm kỵ yêu giới Ta biết rồi Hồ Yêu nhìn thấy thần khôn đại nhân còn không mau lễ bái Đến cả tổng trưởng lão còn không bái Ta còn phải bái ông ta Có chiêu thức gì Thì hãy tung ra hết đi Không cần phải lãng phí thời gian nữa To gan Nhân gian có cái gì tốt Làm cho ngươi sai đắm không chịu tỉnh ngộ cơ chứ Ông chỉ là một phiến đá Phiên thạch thành tiên Chưa từng có kỷ niệm với nhân gian Đương nhiên không nhìn thấy những điều đẹp đẽ ở nhân gian rồi Cũng không cảm nhận được những điều kỳ diệu nơi nhân gian Phạm trần tục thế Dung tục cho những điều xấu xa Sao có thể làm cho bổn tôn động lòng cơ chứ E rằng Ngài chưa bao giờ có trái tim ấy bốn tôn là thần Và có trái tim của con người đó Thì có tác dụng gì chứ mà ngươi là một con hồ yêu Vì con người mà ngươi để mất đi lòng tự tôn của mình Muốn có trái tim này cũng đâu có tác dụng gì đâu Lòng tự tôn Ta không cần đến Ta chỉ cần ở cùng với người ta yêu thương Một đời Một năm Cho dù chỉ có một ngày ta cũng không hối tiếc Đúng rồi đại nhân Ngài vẫn luôn ở trong hàng băng địa ngục này E là ngài Căn bản không biết Cái gì mới là nhân gian cực lạc tình yêu nam à? nữ chứ <laughs> Đáng thương Thật đáng thương Nghịch tặc hồ yêu Ngươi còn dám nói lời sẵn bậy với chủ nhân Để cô ta nói Bốn tôn lại muốn nghe Từ miệng của cô ta có thể nói ra những lời lẽ như thế nào <laughs> Ông tu luyện cả nghìn dạng năm Mục đích của ông là gì Ông vừa không có trái tim vừa không có động lòng Cũng không biết thế nào là yêu là hận Thì cái mà ông tu luyện có ý nghĩa gì chứ Chẳng phải là bị nhốt trong hàng băng địa ngục này hay sao Kể cả là ông có tu luyện cả một vạn năm Còn không phải là giống như con kiến Vô tri vô giác đó hay sao Chỉ là đang làm lãng phí thời gian mà thôi Đúng là một cái miệng khôn ngoan lành lợi Đại nhân cái miệng này của ta đã không biết mê hoặc biết bao nhiêu người Đại nhân có muốn thử một chút hay không tìm đường chết Không dễ dàng như vậy đâu Băng xà Trong chừng cô ta Đừng để cô ta tìm đến cái chết Rõ Tiểu Duy Là mẹ không tốt Mẹ làm con phải chịu khổ rồi Ta không chịu khổ Ta ở đây rất vui vẻ Hưởng thụ sung sướng Bà không có sai Người sai là ta Là một thành viên trong hộ tộc Mà trái tim ta chỉ muốn làm người Còn yêu cả con người nữa Là đáng đời ta Tiểu Di Câu nói không bao giờ được nói ra lần nữa Mẹ nhất định tìm cho con một cơ thể chưa hỏng Để con không đau khổ như thế này nữa Không cần đâu Chưa bao giờ có người quan tâm thật lòng đến ta Không cần làm phiền đến phu nhân nữa đâu Tiểu Di Nghe một lời khuyên của mẹ Hãy cắt đứt mơ tưởng đến Hồng Trần Mẹ nhất định sẽ tìm cho con một thân sắc mới Đủ rồi Bà không phải là mẹ ta sau khi bà sinh ta ra Bà có từng truyền hơi ấm cho ta chưa Bà ở trước mặt người khác thừa nhận ta là con gái của bà chưa Cho đến lúc ta gặp được Dương Sinh Chỉ có chàng ấy mới quan tâm thật sự đến ta Bảo vệ ta Bây giờ bà lại nhớ ra Bà là mẹ đẻ của ta rồi à Ta nói cho bà biết Muộn rồi Ta không cần nữa đâu Thanh phu nhân Tiểu Di Mấy trăm năm nay Ngày nào mẹ cũng nhớ đến con Để con lưu lạc trốn nhân gian Mẹ nhớ con cả ngày lẫn đêm Không một giây phút nào có thể yên tâm được lần này bế quan tu luyện hy vọng có thể thấu triệt thích thiên quyết sử dụng trong ngoài hộ tộc sẽ giao cho phu nhân phu quân yên tâm thiếp nhất định không phụ sự kỳ vọng lần trước tu luyện hai năm trên dưới dương đình trật tự ngăn nắp đều nhờ các phu nhân lo liệu chu đáo làm phiền phu nhân Sang sẻ với phu qua là trách nhiệm của thiếp Phu quân cứ việc tĩnh tâm tu luyện Không cần phiền lòng vì những chuyện giặc này Đa tạ nàng Thanh Nhi chút Bà là ai thế Đa tạ phu nhân giải cứu Thái tước không có gì báo đáp Nguyện cả đời hầu hạ phu nhân Chỗ ta tạm thời không dùng đến ngươi Ngươi tự lo cho mình đi Đi đi Sau này nếu phu nhân có kêu gọi Thái tước dù có dầu soi lửa bỏng cũng nhất định tuân theo Tiểu Duy Tiểu Duy Nào dậy đi Ngoan Dậy đi nào Mẹ mang cho con một món quà Xem con có thích không thái tước Mau đến hồ băng của địa ngục hàng băng một chuyến Nhiệm vụ là phải cứu một tiểu hồ Tên là Tiểu Di ra ngoài cho ngươi Trong lọ này lại đang dược do ta luyện Có thể trừ âm quả phá hàng băng Kêu cô ấy nhất định phải uống nó Phu nhân, Tiểu Di là ai vậy? Không những phải cứu cô ấy mà còn cho cô ấy đang dược quý thế này Ta biết rồi, nhất định là phu nhân có lòng thiện tích đức tu phúc Tiểu tước nhi lắm mồm lắm miệng Cứ đi là được rồi Phu nhân yên tâm, thái tước nhất định hoàn thành sứ mệnh Lần này đi nhất định phải cẩn thận Ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi Dân Ghét nhất là cái kiểu ăn mặc trang điểm này Lần nào cũng phải rất lâu Mệt chết được Công chúa, người phải nên ăn mặc thế này mà Đây mới là cành vàng lá ngọc, dáng vẻ của người khuynh quốc Sao ta cảm thấy người không phải đang khen ta Mà là đang nói các người trang điểm cho ta đẹp vậy Nếu không phải công chúa có phẩm hạnh trời ban Tai nghề của chúng nô tỳ có giỏi đến đâu cũng vô dụng Đúng vậy, đúng vậy Giả lại, tuy rằng mỹ nhân trong thiên hạ không ít Sao có thể địch lại được công chúa của chúng ta Được rồi, dừng lại, dừng lại Còn nói nữa, thì ta thành cửu thiên tiên nữ Không còn là người phàm Không biết đại ca nhìn thấy mình như thế này Sẽ nghĩ như thế nào Đại ca nào vậy công chúa Ta là nói tiêu biểu huynh Được rồi Sảo Nhi chúng ta nên đi thôi Phụ hoàng còn đang đợi đấy Dạ Công chúa Phải chú ý thân phận Bước đi nhẹ nhàng ừ. Tịnh Nhi bái kiến Phụ Hoàng Tịnh Nhi lại đây Ngồi cạnh Phụ Hoàng đi Phụ Hoàng Người cũng huy động nhiều người quá rồi Tịnh Nhi vừa mới để tan xong Vốn là muốn làm sinh nhật đơn giản là được rồi Trẫm theo ý của con Là dùng hình thức gia yến có điều có đơn giản thế nào đi nữa Thì hôm nay là sinh nhật của công chúa Ta cũng không thể để công chúa bảo bối của ta thiệt thòi chứ Cũng may Có lăng phi giúp lo liệu Còn xem Cũng ra dáng đấy chứ Là lăng phi làm à ừ. ừ. Bệ hạ Tịnh Nhi Hôm nay là ngày vui của công chúa Thần thiết nghĩ tới nghĩ lui Biết Tịnh Nhi con xưa nay luôn thích vẻ đẹp của mẫu đơn Nên đã đặc biệt đưa đến một chậu mẫu đơn trắng hiếm gặp Đúng là xứng với vẻ đẹp của công chúa Ái Phi đã có lòng Tịnh Nhi Còn không đa tạ Lan Phi Ờ Nhưng mà bây giờ ta không thích mẫu đơn nữa Mẫu đơn tuy là phú quý hoa lệ nhưng mà quá thế tục Khác xa so với tính cách của tịnh nhi Lan Phi Người cứ giữ lại tự mình dùng đi Tịnh nhi Bệ hạ Là thần thiếp suy nghĩ không chu đáo Đến lễ vật cũng tặng không xong Khiến công chúa không vui Tịnh nhi Thế này đi Hôm khác ta sẽ tặng một phần quà mà con thích Lui xuống đi Bệ hạ <laughs> Hôm nay là sinh nhật của công chúa Thần đại diện cho chúng thần cung Đại chính bệ hạ và công chúa Chúc bệ hạ và công chúa vạn thọ vô cơ Đinh đại nhân có lòng rồi Hôm nay là sinh nhật của công chúa Nhưng mà Tổ chức theo tiệc gia đình Các vị đại nhân không cần đa lễ Cứ thoải mái đi Tạ ơn bệ hạ Bệ hạ Thần có một chuyện không biết có nên nói hay không Đinh đại nhân cứ nói Đừng ngại dân Bệ hạ Công chúa thông minh lanh lợi Nhân hiếu đáng yêu Là văn võ song toàn Là một cô gái hiếm có trong nhân gian Di thần ngưỡng mộ đã lâu Bệ hạ Thứ cho thần to gan Xin bệ hạ ban hôn cho thần Đinh Đại Nhân thích nói đùa thế Nghe nói Đinh Đại Nhân đã có thể thiếp Sao xứng với công chúa chứ Hầu gia sai rồi Bản quan không có thể thiếp Có một người thiếp nhưng không yêu Chỉ một lòng với công chúa Ông bệ hạ hiểu cho tấm lòng thân dành cho công chúa Ân chuẩn hôn sự này Bệ hạ Công chúa đã thủ hiếu mà qua tuổi kết hôn Và ngự sử đại nhân trẻ tuổi tài cao là trụ cột nước nhà Đinh đại nhân quản lý đại lý tự Hành sự tàn khốc bị người ta gọi là quan lại độc ác Hơn nữa từ đâu đã có lời oán thán ở kinh thành Sao là trụ cột được Lan Phi Tuy mẫu hậu ta đã sớm qua đời Nhưng hôn sự của bản công chúa Chưa đến lượt một phi tử là lịch bất minh như bà làm chủ đâu Công chúa Là di thần không biết trời cao đất dày Khiến công chúa không vui Xin bệ hạ ban tội cho thần Đinh đại nhân Tạm thời lui đi Tạ ơn bệ hạ Tịnh nhi Không được vô lễ với Lan Phi Phụ hoàng Con chỉ nói bừa một câu thôi Lan Phi là người rộng lượng Chắc không để ý đâu Đúng không Lan Phi Không sao không sao Hôm nay là ngày lành của công chúa Sao ta lại để ý chứ Phụ hoàng Tịnh Nhi gần đây đã học được mấy công phu vô cùng đẹp mắt Tuy không thể đánh trận giết giặc Nhưng dùng để biểu diễn cũng rất hay Phụ hoàng Con biểu diễn cho phụ hoàng xem nhé Con là công chúa đấy Cả ngày dung đao múa kiếm Không ra thể thống Phụ hoàng Ngày trước Thái Tổ tư thế anh hùng Mới đánh về được giang sơn rộng lớn như bây giờ với lại con gái của Thái Tổ cũng từng dẫn binh chinh chiến xa trường đúng không Thế tịnh nhi thân là hậu bối càng phải dốc sức mà làm Lo theo phong thái nữ tử của tiên nhân chứ Đúng không phụ quan dạ. Còn đấy Lúc nào cũng có lý lẽ của mình <laughs> Cũng được Phụ hoàng đã lâu rồi không xem con diễn võ Con biểu diễn một lần dạ, Cho mọi người xem đi <laughs> Tịnh nhi tuân lệnh Có điều Tịnh Nhi còn thiếu một thanh đao tốt Nếu như phụ hoàng có thể cho mượn kim đao của người Thì càng như là hổ mọc thêm cánh Múa sẽ càng đặc sắc hơn <laughs> Còn đúng là láo lĩnh Con là ý của túy ông không phải ở trong rượu Đã nhắm vào thanh kim đao này của ta lâu rồi phải không Vẫn là phụ hoàng hiểu con gái Chỉ chút tâm tư này của tịnh nhi Cũng không qua được mắt của phụ hoàng Còn đấy <laughs> Được thôi Hôm nay phụ hoàng Cũng vốn dĩ muốn tặng kim đao cho con Người đâu Đem kim đao lên Dạ Tạ dạ. <laughs> phụ quan. <laughs> Ừ. <laughs> Tình nhi ừ. Thanh đao này uy lực vô song Không được tùy tiện sử dụng đâu đấy ừ, Tình nhi hiểu rõ Công chúa Thần thủ giỏi Chúng ta hẹn gặp nhau ở giờ tị Mà sắp đến giờ ngọ rồi Còn chưa thấy đến Nhị đệ Đệ đừng sốt ruột Chắc là tam đệ có chuyện gì Nên mới đến muộn thôi Nào đại ca Chúng ta uống trước một ly đại ca Đó là rượu ngon khó kiếm trong thiên hạ để đổ như thế lãng phí lắm Tam đệ Đường lớn để không đi Là cứ thích nhảy từ trên xuống Dòng lại rồi quay ra Để không lo rằng bọn ta nghĩ đệ là trộm sao Làm hại đệ sao Chỉ dựa vào hai huynh à khó đấy Khẩu khí lớn quá nhỉ Cho dù thân thủ của ta không bằng đệ Đại ca phải giỏi hơn chứ Đệ biết thân thủ của đại ca mạnh hơn đệ Nhưng mà bây giờ đệ có bảo bối trên người Đệ muốn cho đại ca mở mang kiến thức Tránh để đại ca xem thường đệ Là bà bối gì thế Thế nào là đau tốt chứ Sáng thì có sáng Có thể dùng làm gương soi Đại ca huynh không biết đâu Để ý từ khi có được thanh đao này Tóm được ai cũng khoe khoang một lượt Để nghe mà tai muốn chai luôn này Người ta thích thanh đao này mà Thích không buông tay Không được sao Được được được Ta đùa với đệ thôi Đừng tức giận Bảo đao tuyệt thế thế này Tam đệ Sao để có được vậy Thiên cơ không thể tiết lộ ờ, Đúng là không nói được Không nói được Có điều đao này đúng là vô cùng sắc bén Không phải là vật bình thường trong nhân gian Đại ca đã khen thanh bảo đao này như vậy Thì để đại ca dùng thử đấy Được Huynh dùng bảo đao của đệ Đệ dùng của Huynh Chúng ta đấu nhau xem Tịnh nhi đào kiếm không có mắt Nếu bị thương rồi thì không phải chuyện nhỏ đâu ừ, Ta thấy chúng ta nên uống rượu đi Không sai Hôm nay bọn ta chúc mừng đệ mà Múa đào luyện kiếm quả thật không phải Chỉ bằng hôm nay chúng ta thi uống rượu Không sai không về Nhưng hôm nay đệ thấy ngứa ngái tay chân muốn tỉ võ Hôm khác chúng ta sẽ đấu Hôm nay chúng ta uống rượu thế nào Đúng thế tịnh nhi Bọn ta vốn chỉ là muốn thêm phúc thêm cho đệ ánh đào bóng kiếm không may mắn Ta thấy hôm nay không nên tỉ võ uống rượu. Không mà Hai vị ca ca đến chúc mừng sinh nhật Thì phải chịu theo ý của đệ chứ Nếu không tỉ võ Đệ sẽ không uống một giọt nào hết Nếu đại ca muốn đệ không vui Thì đừng để ý đệ nữa Được rồi được rồi Tam đệ cố chấp muốn tỉ võ như thế Thì ta cung kính không bằng tuân mệnh Nhưng nói cho rõ Chạm vào là dừng lại Được Vậy chúng ta bắt đầu đi Đại dạ, ca, dạ. xem đâu rồi Không sao chứ A Mạc à. Mau dừng tay cố ý À mà Mau đưa tình nhi về dưỡng thương gấp Đi Tam đệ để không sao chứ Huynh đừng lo lắng Đại ca chắc đệ không sao đâu Đại ca Đừng đi theo bọn họ Về phủ của đệ chờ tin đi Được Thái Y Vết thương công chúa thế nào rồi Bị thương không nặng Không hề nguy hiểm Chỉ là Nói đi Chỉ là sau khi lành E là trên trán công chúa sẽ có sẹo Khốn kiếp Tình như là công chúa của trẫm Là ở trong khuê phòng Sao có thể bị tổn hại dung nhan Đến một vết sẹo Ngươi cũng không biết chữa sao Chẳng còn tác dụng gì nữa Thần vô năng Thần biết tội Phụ hoàng Chuyện này không liên quan đến y thuật của Thái Y Là bản thân Tịnh Nhi không cẩn thận Vẫn mong Phụ Hoàng tha thứ cho sự lỗ mãn của Tịnh Nhi Thế còn nói cho phụ hoàng biết Ai làm con bị thương Không thể trách quân ấy được Là là tự tình nghi cứ bắt quân ấy tỉ võ Trẫm là hỏi con người này là ai Thôi mà phụ hoàng Người đừng tức giận nữa Người tập võ ai cũng có lúc bị thương mà Người nghĩ xem Chiến sĩ triều ta chinh chiến xa trường Đây đâu phải là chiến trường Con là công chúa của trẫm Kẻ nào ăn gian hùm mật báo Dám ra tài nặng thế với con Phụ hoàng Không phải ra tay nặng Là thanh kim đao đó uy lực quá đáng sợ Phụ hoàng Người đừng tức giận nữa Tịnh Nhi biết lỗi rồi Sau này Tịnh Nhi cẩn thận là được Sau này tóc da trên người là phụ mẫu bàn trò. Cô không biết thương tiếc thân thể như vậy Sau này không được tập gió nữa Phụ hoàng Phụ hoàng Tuyên đại lý Từ Khanh lập tức điều tra Không được sai sót Dạ Tam đệ thế nào rồi Vừa nhận được tin không việc gì to tác lắm Chỉ e là sau này để lại sẹo Điều tại ta Sớm biết thế này thì không nên tỉ võ với đệ ấy Một buổi chúc mừng bị ta làm hỏng rồi Sao có thể trách huynh được Là tam đệ háo thắng Quyết đòi tỉ võ Muốn trách chỉ trách Thanh đao uy lực quá mạnh Tuy nói là như thế Nhưng dù sao cũng là ta hại tam đệ Tam đệ còn trẻ lại có tài Nếu sau này lại vì vết sẹo đó mà bị chê cười Không phải là do tại ta hại sao Đại ca không cần tự trách Tam đệ trước giờ không coi trọng vẻ ngoài Sẽ không ấn trách Quỳnh đâu Đệ chỉ lo cho đệ ấy Tam đệ và đệ xuất thân cao quý Chắc cũng là con cháu hầu môn Cha mẹ đệ ấy nhất định là thương yêu hết mực Đúng rồi Người tên A Mạc đó rút cuộc là ai vậy Ta xem nói ăn mặc của cô ấy Không giống người luyện võ bình thường cho lắm Đinh Đại Nhân Hầu gia Hầu gia Tiêu Hầu gia Đinh Đại Nhân Có chuyện gì vậy Hầu gia Bản quan phụng chỉ chốc nã không phạm Đắc tội rồi Bắt lấy hắn Dân Khoan đã Đứng yên Không phạm gì chứ Nhị đệ Chuyện gì vậy Đại ca đừng lo những người này đều là người của đại lý tự Là vì thương thế của tam đệ mà đến Huynh cứ đi với họ đi Đệ sẽ nghĩ cách cứu Huynh ra Dẫn đi Khoan đã Đinh đại nhân Dương Anh là huynh đệ kết nghĩa của ta Có thể nể mặt ta Không phải đeo gông Để huynh ấy tự đi đến Đại lý tự không Được Nếu hậu gia đã mở lời Gông có thể không phải đeo Nhưng người này Ta lập tức phải dẫn đi Được Nhị đệ Tam đệ rút cuộc là người thế nào Đại ca Chuyện này không phải một hai câu có thể nói rõ được Huynh cứ đi với họ Huynh hãy tin đệ Đệ sẽ nghĩ cách Dẫn đi cho ta Đi Hầu gia Làm phiền rồi Ta thật sự muốn tìm công chúa Hầu gia không được vào Hầu gia đừng làm khó nô tỳ Thật sự có chuyện quan trọng Thật sự không thể vào được Xin hầu gia hiểu cho mà Không thể vào được Hầu gia đừng trách nô tỳ Bệ hạ có lệnh Trong thời gian dưỡng thư công chúa không ai được gặp Ta là biểu huynh của muội ấy Cũng không được vào thăm sau Hầu gia đừng làm khó nô tỳ nữa Tĩnh nhi Hầu gia không được vào hầu gia Chuyện công chúa bị thương làm bệ hạ nổi giận Huynh còn dám đến đây sao Lại chơi công chúa một ít phiền phức sao A à, mạc À mà ta thật sự có chuyện gấp muốn gặp công chúa Cô hãy cho ta vào Chuyện gấp gì bằng chuyện công chúa phải dưỡng thương Nếu không phải quân cả ngày dung túng cho công chúa xuất cung đường nghịch Công chúa có bị thương không Ai xuất cung đường nghịch chứ Sao cô không biết lý lẽ vậy Ta cùng công chúa quốc gia anh hùng hảo hán bàn luận võ nghệ Có gì là không đúng Huynh và công chúa quan hệ với Thảo Mãn Điều này thôi đủ trị tội huynh rồi Nếu không phải là hoàng thân Giờ này huynh cũng ở đại lý tử rồi Công chúa sẽ không nói với bệ hạ Ai là người làm cô bị thương Thì ra là cô nói Công chúa chức cô là tình tỉ muội Cô lại bất nghĩa như vậy Làm công chúa bị thương, phạm tội khi quân Lẽ nào không nên xử lý theo pháp luật Ta thân là thị vệ, bảo vệ công chúa không chu đáo Lẽ nào còn giấu giết vậy hả? Hãy cho một mặt thị vệ cô Dương Anh có ơn cứu mạng công chúa Công chúa không nói Là vì tình nghĩa bằng hữu giữa hai người Cô thì tốt quá Một câu nói đã khiến người khác phải vào đại lao Đến đến khi người ta đầu rơi xuống đất Công chúa và Dương Anh còn tình nghĩa gì để nói Đầu rơi xuống đất là do hắn tự chuốc lấy Con người cô đúng là máu lạnh Hà khắc Tiên hoàng hậu bệnh mà qua đời Đã khiến công chúa vô cùng đau khổ Nếu Dương Anh cũng vì mùi ấy mà chết Cô bảo công chúa à? sẽ thành thế nào Cô đã quên tiên hoàng hậu đối xử với cô như thế nào rồi sao Để nào cô muốn công chúa đau lòng buồn bã Gây dứt một đời sao Chuyện này cô cũng đã biết Hôm nay ta đến đây Chính là để nói công chúa biết chuyện này Nếu cô thật sự vô tình Thì coi như hôm nay ta chưa nói gì cả Công chúa đừng lo lắng Bây giờ vết thương vẫn chưa lành hẳn Đợi lành hẳn rồi sẽ không còn rõ như vậy đâu Qua vài ba năm nữa Màu của vết sẹo này nhạt đi Cũng chưa chắc sẽ nhìn ra được đâu Ta cũng không phải trẻ con Vết thương sâu như thế này Ta còn không biết sao E rằng vết sẹo này Phải theo ta cả đời rồi Công chúa đừng nói như vậy Cho dù là có vết sẹo nhỏ Nhưng cũng là ở trên trán Đến lúc đó chỉ cần dán vai lên Hoặc là đội trăm cài che lại Sẽ không ảnh hưởng đến dung mạo của công chúa đâu à, Sao sắc mặt của muội còn khó à? xem hơn ta vậy Được rồi Muội không cần lo lắng cho ta Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi hơn nữa lúc nãy ta vừa nói với sảo Nhi Từ nay ta sẽ chú trọng việc trang điểm Điều trách A Mạc đã đến trễ một bước Không bảo vệ được công chúa Xin công chúa trách phạt A Mạc Mau đứng lên, đứng lên đi Sao muội cứ động một tí là chịu phạt chịu phạt thế Là tự ta cố ý bỏ lại muội xuất khuôn mà Liên quan gì đến muội Tiên hoàng hậu có ân dưỡng dục muội Công chúa lại coi muội như là tỷ muội A Mạc không biết lấy gì đền đáp Được rồi được rồi Sao muội còn nói nhiều hơn cả xảo nhi nữa Hơn nữa muội cũng biết Trước giờ ta không chú trọng dung mạo Chỉ trọng tình nghĩa Chỉ là bề ngoài thôi mà Không cần để ý Mụ đừng tự trách nữa Công chúa Lúc nãy tiêu dương tiểu hậu đến tìm công chúa Biểu huynh tìm ta chắc là để hỏi vết thương của ta thôi mà Không phải Cô ấy đến để nói cho công chúa biết Người tên Dương Anh đã bị đại lý tự bắt vào đại lao rồi Cái gì Đại ca bị bắt rồi sao đệ Phạm tội gì thế Sao lại bị dứt vào đây chung với ta Nói thật thì Bản thân ta cũng không rõ Không rõ Ở đây đều là phạm nhân trọng tội Chém sao thu Giết người cướp của Cũng chưa chắc vào được đây người chắc chắn đã phạm tội gì lớn Còn muốn gạt ta Chém sao thu Không phải chứ Họ chắc chắn nhầm lẫn rồi Đại lý tự này chưa bao giờ nhầm lẫn ai Người đó hay là suy nghĩ cho kỹ xem Có phải đã đắc tội với hoàng thân quốc thích nhà nào không Bọn họ nếu đã cho người vào đây Thì không có nghĩ đến việc cho người còn sống mà rời khỏi đây đâu Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm Ăn cơm Đứng lên Vị đại ca này xin hỏi tại sao lại bắt ta vào đây Ta rốt cuộc đã phạm tội gì Làm phiền huynh mời người quản sự của các huynh đến đây Tôi có chuyện muốn hỏi Bắt ngươi vào đại lao là ý của bệ hạ Không sai được đâu Ngươi cứ việc ngoan ngoãn mà ở yên ở đây cho ta Bệ hạ Ta chỉ là một dân thường Chưa bao giờ bước chân vào hoàng cung Cũng không quen biết với triều thần quyền quý gì cả Bệ hạ sao lại bắt ta chứ Tiểu tử người chết đến nơi rồi Còn ở đây giả điên giả ngốc chứ ta Người ta là cành vàng lá ngọc đấy Điều dân như người cũng muốn trèo cao sao Ta khinh, đáng đợi chịu chết Cành vàng lá ngọc gì Người nói rõ cho ta đi không biết cũng tốt Dứt khoát là một con ma hồ đồ Ăn nhiều vào để lên đường Hai vị khoan đã Đi đi Tiểu tử thối Cốc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga Đúng vậy bệ hạ sao lại bắt ta chứ Tiêu Dương nói với ta là có liên quan đến chuyện ta lỡ tay làm tam đệ bị thương Cành vàng lá ngọc gì chứ Lẽ nào để ý là mm you. vẫn là tươi thì sẽ ngon hơn Tâm Thanh ăn nhà ngươi dạ. Cũng tốt Cứ để cái miệng của ngươi giúp ta một việc lớn